À, xin chào anh em nhé tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi lại giới thiệu cho anh em những anh em nào vẫn chưa biết về những cái bộ hột tài xỉu bên tôi hay là anh em nào mà làm cái mà vẫn chưa có những bộ hột ưng ý đấy, lắc theo ý muốn ấy, thì anh em à, cứ liên hệ với tôi hoặc anh em đến cơ sở cơ sở tôi ở bên xe miền Tây đấy, hoặc là anh em có thể alo cho tôi qua hai số điện thoại trên màn hình đấy. thì cũng à, vào nói luôn cho anh em để cho nó nhanh đỡ mất thời gian Đấy, cho anh em nào vẫn chưa biết thì là anh em biết được cái bộ hồ tài xỉu bên tôi thì cái bộ hồ tài xỉu bên tôi là cái bộ hồ tài xỉu mà nó hoàn toàn không tang thứ nhất là không tang thứ hai nữa là nó có tỷ lệ nó có tỷ lệ đi theo ý muốn của anh em lên tới 80 phần trăm đấy 80 phần trăm thì ờ, cái cái bộ hồ tài xỉu này là do chính tay bên tôi cơ sở với tôi làm chứ không phải là cái bộ hột tài xỉu mà anh em bo từ 14 xuống 13 hay là 13 xuống 12 đâu nhá cái đấy thì ờ, không phải thì tôi thì ờ, anh em xem ở trên ờ, video đây anh em thấy đây chính là hai cái bộ hột tài xỉu mà một chính là cái hột tài xỉu nghệ hoa và ở dưới nó chính là cái bộ hột tài xỉu tam sắc mà ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu cho anh em đó thì anh em thấy sự khác biệt của nó chưa Đấy, đây chính là cái bộ hột do bên tôi làm thì cái con tam nó đánh thành dấu sắc đấy con tam của cái bộ hột tài xỉu bên tôi làm nó sẽ đánh thành dấu sắc của trong cái dấu chính tả đấy còn con uh, tam của cái hột tài xỉu nghệ hoa hay là còn gọi là bộ hột tài xỉu chợ đấy, thì là nó có sẽ thành dấu huyền đấy anh em xem sự khác biệt của hai cái bộ hột này đó đấy chính là cái sự khác biệt của cái ờ, bộ tài xỉu mà anh em có thể nhận biết ra đấy anh em không thể nào lẫn được cái bộ hột tài xỉu mà bo từ 14 xuống 13 khi nào mà anh em lấy hột hay là anh em uh, mua hột về nhà thì là anh em sẽ được chia sẻ cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này à, cái cách lắc mà anh em sẽ giữ tài giữ xỉu được à, cách lắc mà anh em thể đi theo ý muốn của anh em Đấy, đi theo ý muốn của anh em lên tới tầm 7 80 phần trăm cho anh em nhé đó thì ờ, anh em nào mà muốn trực tiếp lên cơ sở tôi thì anh em cứ lên đến bến xe miền Tây anh em alo thì anh em vào cơ sở thì ngoài những cái bộ hột này ra ngoài bộ hột tài xỉu tam sắc này ra thì còn rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác để cho anh em có thể là để có thể test vừa tay vừa ý anh em để anh em về anh em chơi nhé bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì ờ, đây tôi cũng vừa giới thiệu qua rồi nên là cũng ờ, bỏ ra đây Đó. Đấy. thì đây chính là đây chính là những cái bộ hột tài xỉu mà tôi vừa mới làm xong này Đấy. đây những cái bộ hột này là khách cũng đặt hết rồi Đấy. làm ra bao nhiêu là chưa đủ để cung cấp cho anh em đi lắc Đấy. rất là nhiều anh em đặt và hột rất là hiệu quả cho anh em anh em nào chưa tin hay là anh em nào chưa biết cái sản phẩm này thì anh em cứ lên cơ sở Đấy. cơ sở tôi bên xe miền tây Đấy, luôn luôn chào đón anh em nhé Đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột này xem là nó đi như nào thì khi mà anh em lắc bình thường đấy, lắc đều tay thì tỷ lệ của nó đi đều cho anh em lên tới 8 đến 90 phần trăm cho anh em nhé đó cứ như vậy là nó sẽ cho anh em chén tài chén xỉu chén này chén xỉu này đó hai hai năm đúng không đó chén này chén tài này đấy thì anh em cứ lắc đều tay như vậy thì nó sẽ cứ cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đó tài 11 đấy thì uh, cái bộ hột mà anh em đi lắc thì là anh em cần những cái gì thứ nhất là cần về cái uh, bộ hột nó đi phải đều đấy nó không chết từ bên nào cả đấy. và thứ hai nữa là anh em có thể kéo cầu được kéo cầu được là kéo cầu được là như nào là kéo cầu tài hay là kéo cầu xỉu thì nó được càng dài thì đều càng tốt đấy, được nhiều chén càng nhiều chén càng tốt đấy đấy là uh, tùy từng sân chơi của anh em đấy, có sân chơi thì anh em cũng uh, không cần phải dài lắm đấy thì uh, vừa nói vừa thực hành luôn cho anh em đấy thì tôi sẽ giữ cầu cho anh em này đấy, giữ cầu tài cầu xỉu cho anh em nhé đăng tài giữ cầu tài cho anh em luôn này. Đó, 70 đến 80 trăm nó sẽ là tài thế này Đó, 556 tiếp tục vẫn là như vậy Đấy. thì tôi sẽ tiếp tục giữ tài cho anh em Đó. Đó, 346 này tiếp tục giữ tài này 553 này 443 này chén này nó về xỉu Đấy, về xỉu thì anh em có thể là kéo cầu xỉu luôn cũng được nhé thì đây là tôi chỉ là test cho anh em là cái kéo cầu thôi chứ còn vào sân chơi thì những cái thế hột như thế nào thì là anh em tự anh em có thể biết trước được anh em có thể lắc theo ý muốn của anh em nhé còn đây tôi chỉ test cho anh em Đấy, giữ cầu cho anh em nên là có những cái chén mà nó vào thế hột là bắt buộc là anh em phải cho xuống xỉu thì những cái đấy thì không nói rồi nhá tiếp tục giữ kéo cầu cho anh em này đấy đang à, đang xỉu 10 giữ xỉu cho anh em Đó, 3 1 3 1 tiếp tục giữ xỉu đấy, 4 5 1 đấy, 4 3 1 đấy, 1 5 2 3 3 4 đấy, trái này lên tài đấy trái này lên tài thì à, anh em muốn lên tài hay là muốn xuống xỉu ví dụ như cái thế hột này đi là anh em có cho xuống xỉu đúng không anh em chỉ cần lắc bình thường thôi hoặc là anh em lắc nhẹ như này thôi là nó về cho anh em rồi riêng cái bộ hột này nó đi rất là khéo rất là khôn nhá Đó. lên tài Đó. 80 90 phần trăm nó tài thế này chén này cực